Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phan Văn Mãi bị báo chí moi khuyết điểm, bài học Nguyễn Thành Phong còn nóng hổi. Có thể nói ông Phan Văn Mãi là nhân tố mới tiến thân rất nhanh. Từ khi ông Trần Lưu Quang được tuyên truyền làm bí thư Hải Phòng, ông Phan Văn Mãi về thành phố Hồ Chí Minh nắm chức phó bí thư thường trực thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông Mãi kiêm luôn chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thay cho Nguyễn Thành Phong bị tuyên truyền ra Hà Nội làm Phó Ban Kinh tế Trung ương. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi để tắt 900 tỷ đồng tiền hỗ trợ của dân. Theo những nguồn tin mà chúng tôi có được thì trong bộ máy chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh, các quan chức sợ ông Phan Văn Mãi hơn sợ ông Nguyễn Văn Nên. Ông Nguyễn Văn Nên không phải là mẫu người bạo ngược, ông Phan Văn Mãi mới là người bạo ngược. Có nghĩa là ông Phan Văn Mãi là mẫu lãnh đạo độc tài lạm dụng quyền lực. Với ông Nguyễn Văn Nên thì người ta nể sợ, với ông Phan Văn Mãi thì người ta khiếp sợ. So với người tiền nhiệm Nguyễn Thành Phong thì ông Phan Văn Mãi lộng quyền hơn rất nhiều. Đấy là nhận xét do một người làm trong chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết như thế. Thực tế, nếu quan sát ông Phan Văn Mãi từ bên ngoài có vụ án bắt bà Nguyễn Phương Hằng, thì phần nào thấy được con người ông Phan Văn Mãi. Thứ nhất, trước khi bị bắt 2 ngày, bà Nguyễn Phương Hằng có livestream truyền hình trực tiếp nhắc tên ông Phan Văn Mãi. Thứ nhì, bà Nguyễn Phương Hằng nếu có phạm tội thì đúng ra là phải công an tỉnh Bình Dương mới là đơn vị khởi tố bắt giam bà Hằng, chứ không phải là công an thành phố Hồ Chí Minh, vì bà Hằng đã phạm tội tại Bình Dương. Thứ ba là công an thành phố Hồ Chí Minh đã rất nhiều lần gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng bất thường. Có thể thấy đây là hành động dùng luật pháp như là một công cụ cá nhân của ông Phan Văn Mãi, hay nói thẳng hơn là ông Phan Văn Mãi đã lạm quyền. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi nhận khuyết điểm. Mẫu người độc tài thì sẽ va chạm rất nhiều. Ai làm việc dưới trướng của lãnh đạo độc tài thì bị hành, bị ép đủ kiểu. Với cấp dưới chèn ép thì được, nhưng nếu với cấp trên mà dám lấn lướt thì rất có thể sự nghiệp chính trị sẽ không được an toàn. Hiện nay bất kỳ một quan chức nào cũng có thể bị khui ra sai phạm nếu bề trên thấy cần khui. Bởi ở trong chế độ này không có quan chức nào trong sạch mà chỉ có quan chức chưa bị lộ hay đã bị lộ mà thôi. Quan chức cao cấp ngã ngựa không phải là ít trong chính quyền đầy khốc liệt như hiện nay. Vào ngày 8 tháng 12 vừa qua, báo chí cho biết chính quyền thành phố Hồ Chí Minh còn nợ hơn 900 tỷ đồng tiền hỗ trợ sau Covid. Khi người dân khó khăn nhất thì chính quyền thành phố lại giam tiền không giải ngân, không chia cho người dân để vượt qua khó khăn. Đây chính là lỗi của người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, đó là ông Phan Văn Mãi chứ không phải ai khác. Việc ém tiền không cứu dân này cũng chẳng khác nào việc nghệ sĩ như Hoài Linh nhận 14 tỷ đồng tiền cứu trợ lũ lụt của mọi người mà không chịu phân phát ngay cho người dân lúc họ đang khó khăn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, khi dân đói mà không xuất tiền cứu trợ thì giờ đây giải ngân còn ý nghĩa gì nữa chậm triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân. Tại kỳ họp ngày 8 tháng 12 vừa qua, ông Phan Văn Mãi với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phải nhận khuyết điểm vì không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Báo chí đã lên tiếng rất nhiều về phốt của ông Phan Văn Mãi, liệu rằng đây có phải là tín hiệu gì hay không? Ông Nguyễn Thành Phong trước đây đã bị ông Nguyễn Phú Trọng vin vào việc chống dịch Covid mà tước bỏ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. So với Nguyễn Thành Phong thiếu ông Phan Văn Mãi dính phốt nhiều hơn. Tuy nhiên không phải là người dính phốt nhiều hơn thì sẽ bị trừng phạt nhiều hơn, bởi trường hợp của ông Vũ Đức Đam là một ví dụ. Ông Đam phải chịu trách nhiệm về đại dịch Covid nhưng đến nay ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa làm gì cả. Trong khi đó tội của Nguyễn Thành Long không rõ ràng thì lại bị tước mất chức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 thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản đang là hai nơi mọc ra rất nhiều ông nhọt của nền kinh tế. Một số nhà quan sát dự báo nếu nền kinh tế Việt Nam có sụp đổ thì nó tích tụ ở hai chân trụ yếu nhất này. Điều đáng nói là tỷ phú đô la của Việt Nam có dính đến bất động sản rất nhiều, thậm chí như Trường Hải cũng đầu tư ngành bất động sản với công ty con là Đại Quang Minh làm chủ dự án khu đô thị Sa La, thành phố Thủ Đức. Đây là hình ảnh rất nhiều đại gia bất động sản bị nợ dí. Đa số các đại gia nổi lên từ bất động sản và trong cơn khủng hoảng năm 2022 này, đại gia bất động sản cũng có những đại gia bị đổ là nhiều nhất. Từ Tân Hoàn Minh đến FLC, Vạn Thịnh Phát đều là những đại gia bất động sản và có dính đến thị trường chứng khoán. Ngoài những đại gia đã bị pháp luật sở gáy nêu trên, thì các đại gia chưa bị pháp luật sở gáy cũng bắt đầu đổ nợ mà hầu hết khi đổ nợ các đại gia đều không thể thanh toán lại tiền đầu tư cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Những ngày qua, chuyện tập đoàn e Group của Sắc Thủy vỡ nợ đã dùm beng trên trang cộng đồng mạng xã hội. Nhà đầu tư cũng không thể thu hồi tiền. Nhà đầu tư của e Group cũng chẳng khác nào nhà đầu tư đã chót mua trái phiếu của Tân Hoàn Minh và An Đông. Hầu hết những nhà đầu tư trái phiếu đều bị cám dỗ bởi lãi suất hấp dẫn của trái phiếu doanh nghiệp mà quên rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn. Thực tế, rất nhiều người đã và đang phải gánh chịu rủi ro. Từ năm ngoái, nhà đầu tư đã phải tìm hiểu và họ đã biểu tình vì tập đoàn Sunchiner chiếm dụng vốn của nhà đầu tư. Đấy là dấu hiệu của việc ung nhọt bắt đầu lở loét và cho đến hôm nay thì tên những nạn nhân đang được đối dài với Tân Hoàn Minh, với Vạn Thịnh Phát, với SCB, với E-Group và rồi còn ai nữa đây. Trong tình hình nền kinh tế ảm đạm như hiện nay thì khó có chuyện khủng hoảng sớm chấm dứt cho được. Nhiều tháng qua, cộng đồng mạng cũng đã soi vào tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng rất nhiều, bởi không ai thấy lạc quan nếu mảng bất động sản, mảng kinh doanh chủ lực của Vingroup gặp phải vấn đề. Đây là hình ảnh liệu người Việt ở Mỹ có hứng thú với việc móc túi giao tiền cho Phạm Nhật Vượng hay không. Có người thì ví von rằng vết loét khủng hoảng tài chính đang gặm nhấm vào chân trụ cứng nhất của Vingroup. Đó là việc gọi vốn. Ông Phạm Nhật Vượng đã ra công ty VMI để gọi vốn mà không thông qua thị trường chứng khoán. Đây chính là cách mà ông Vượng làm để huy động vốn trong khi vẫn tránh né được cặp mắt soi mói của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Đấy là một dấu hiệu ung nhọt đang dần nổi lên. Mấy tháng trước, một tờ báo cho biết Vingroup đã nợ đến 285% so với vốn sở hữu. Không biết vì lý do gì mà tờ báo này đã bị ép phải rút bài và sau đó là hàng loạt tin tức từ Bộ Công an được đứng ra thanh minh cho những tin đồn nhắm vào ông Phạm Nhật Vượng. Với việc kiểm soát báo chí và điều khiển được cả Bộ Công an, ông Vượng muốn cho xã hội thấy rằng đây là một điều rất đặc biệt. Và át hẳn ông muốn cho xã hội cũng biết ông vẫn còn đang rất mạnh, vì rất mạnh nên mới điều khiển được cả báo chí và cả Bộ Công an phải làm theo ý mình. Sức mạnh đó cũng được thừa nhận từ nhiều năm qua, tuy nhiên dù thể hiện thế nào thì cũng không thể che đậy được sự hụt hơi của dòng tiền đầu tư của Vingroup. Hình ảnh bế tắc vốn đã xuất hiện từ nhiều tháng qua và cho tới nay vẫn chưa có cách nào khả dĩ có thể giải quyết cho được. Đây là hình ảnh ở Việt Nam việc ông Vượng gọi vốn phi chính thống là câu hỏi rất lớn với những người đang quan tâm đến vấn đề này. Mới đây, báo chí lại rất ve mạnh mẽ cho hồ sơ xin IPO của VinFast trên thị trường chứng khoán Mỹ. Trong đó có bức tâm thư của ông Chủ tịch VinGroup Phạm Nhật Vượng. Đọc bức tâm thư thấy toát lên những sự khoe khoang về năng lực và vẽ ra viễn cảnh đẹp đẽ. Tuy nhiên, tâm thư nào cũng thế, cũng chỉ với mục đích là tìm kiếm lợi ích cho công ty. Còn nhà đầu tư thì vẫn là người bị đối xử bạc bẽo nhất nếu doanh nghiệp làm ăn thất bại. Có thể nói, được IPO e trên thị trường Mỹ là cơ hội gọi vốn ngoại cho VinFast. Tuy nhiên, nếu gọi vốn thành công mà kinh doanh thất bại thì đấy là ác mộng cho nhà đầu tư. VinFast thì rất dễ thất bại bởi xe xăng đã chứng minh rồi và giờ thì đến xe điện